Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Không có dân cứu nhau thì sẽ ra sao? Tìm hiểu về câu lạc bộ Tâm Vui do cô Đặng Thị Thu Huyền làm chủ nhiệm mới càng thấy người dân thương nhau, giúp nhau trong đại dịch quan trọng biết chừng nào. Một, Chủ nhà trọ nuôi người trọ Cô Huyền có 28 nhà trọ cho hơn 80 công nhân trọ. Trong số đó 20 công nhân vẫn còn làm việc – còn hơn 60 công nhân mất việc đã 2 tháng, 20 công nhân có việc làm thì ba tại chỗ ở xí nghiệp, còn hơn 60 công nhân ở yên trong nhà là yêu nước. Hơn 60 công nhân này từ ngày mất việc làm nằm nhà, mỗi người chỉ được nhận hỗ trợ 10 kg gạo, mấy gói mì, mấy quả dứa. Khu nhà trọ của cô Huyền có một cô quản lý. Cô này cứ báo cáo với sếp Huyền về tình trạng thiếu đói của các công nhân ở trọ và cô Huyền với các tâm của nhà thiện nguyện cứ xuất tiền ra mua gạo, rau quả cung cấp đủ nuôi những người này. Lúc đầu tưởng cứu giúp 1-2 tuần rồi chính quyền sẽ hỗ trợ qua một tháng giãn cách. Không ngờ kêu lên phường thì phường bảo lý do này nọ, đổ tại chỗ nọ chỗ kia, sau đó thì không nghe điện thoại, né không gặp nữa. Khi nghe lệnh giãn cách tiếp từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 thì các công nhân này mới hoảng lên, làm đơn ký tên gửi lên phường xin trợ cấp. Nhưng cho đến hôm nay, vẫn chủ nhà phải cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi hơn 60 người trọ. 2. Cung cấp bữa ăn theo yêu cầu của bác sĩ. Nhóm Tâm Vui gồm gần một chục chị em đều là các Phật tử, với tâm nguyện cứu giúp được người là vui. Đối với người bi quan, khi gặp khó thường nản, nhưng nhóm Tâm Vui chúng em thì vượt qua khó khăn lại càng vui. Cô Huyền nói, Bếp của nhóm Tâm Vui ở số 117 Hoàng Hà, phường 2, quận Tân Bình, lúc đầu dự định phục vụ các nhà sư và Phật tử ăn chay bị ép không tập trung điều trị ở bệnh viện, nhưng sau đó việc này được giao cho bếp của chùa Vĩnh Nghiêm. Bếp Tâm Vui chuyển sang nấu các bữa ăn bổ sung theo yêu cầu của các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện giã chiến số 10, thành phố Thủ Đức. Các bác sĩ nhân viên y tế được cung cấp các bữa ăn của bệnh viện, nhưng do các bữa ăn đơn điệu và các bác sĩ nhân viên y tế làm việc quá mệt mỏi nên họ lại mong muốn có những bữa ăn thực dưỡng mới lạ nhẹ nhàng, dễ ăn ngon miệng. Hàng ngày người quản lý của bệnh viện đặt hàng bếp tâm vui, khi thì cung cấp 200 suất cháo dinh dưỡng cho bữa sáng, khi thì 150 suất cho bữa ăn trưa, khi thì 170 suất chè sen cho ăn chiều, khi thì 150 suất súp nấm ăn tối. Mỗi ngày bếp cung cấp một bữa chính hoặc phụ, gồm nấu ăn, đóng gói, đưa đến nơi, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế cho biết họ mệt quá, cơm không ăn nổi, được bát cháo dinh dưỡng, cốc chè sen, bát nấm súp, ăn nhẹ nhàng mà tỉnh người. Còn dịch, còn các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc thì bếp còn phục vụ. Hết dịch rồi thì bếp lại quay về phục vụ các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện ung biếu. 3. Bốn chùa làm đầu mối cứu trợ Cô Huyền cho biết câu lạc bộ Tâm Vui từ hơn một tháng giãn cách xã hội – đã mua 4 tấn gạo và mỗi tuần nhập 2 tấn rau củ của một hợp tác xã rau sạch từ Đà Lạt về để cung cấp cho 4 điểm làm từ thiện ở 4 chùa trong thành phố. Hàng về thì câu lạc bộ lại cho xe chở hàng đến 4 địa điểm đầu mối để phân phát. Bốn chùa này vừa là bốn bếp nấu ăn, cung cấp bữa ăn không đồng cho những người cơ nhỡ, vừa cung cấp rau, gạo cho người nghèo. Các điểm này hàng tuần lại báo nhu cầu lên xếp Huyền. Xếp tưởng giãn cách ít ngày, cứu trợ ít ngày, ai ngờ cứ giãn cách tiếp mãi, vì thế hôm qua câu lạc bộ Tâm Vui nhận được 30 triệu từ quỹ hỗ trợ chống Covid-19 của câu lạc bộ Lưu hiếu Đằng thì Sức Huyền vui mừng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã chung tay góp với bếp Tâm Vui. 4. Mặt trái của khó trăm lần dân liệu cũng xong. Về phía người dân, có lẽ dân ta nặng về duy tình lại quen truyền thống, tình làng nghĩa xóm, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, nên thấy người hoạn nạn thì xuống vào cứu giúp vô tư. Người khác thấy vậy cũng chung tay góp sức, nên tình thương lan tỏa, hình thành nên tâm lý cộng đồng. Nhờ đó dân ta đã kêu mang nhau sống qua biết bao khổ nạn của thiên tai, nhân họa đời này qua đời khác. Nay trước đại dịch Covid-19 cũng vậy, có biết bao nhiêu người, bao nhiêu nhóm thiện nguyện đã có những hành động cứu trợ rất kịp thời, thiết thực ở khắp cộng đồng dân cư, nhất là những xóm nghèo, những khu ổ chuột, những bệnh viện đông như bệnh nhân nghèo, những nơi tá túc của những người vô gia cư. Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh vừa nêu có đến 4,7 triệu người thiếu đói cần cứu trợ chứ có ít đâu. Cô Huyền cũng cho biết nhóm tâm vui của chúng em cũng chưa là gì. Nhiều nhóm lắm, hàng triệu người dân đói ăn, không có cứu trợ hàng ngày thì dân nghèo sống làm sao? Có bao nhiêu bếp ăn không đồng, bao nhiêu người giúp tiền dọc đường cho dân về quê, bao nhiêu nhóm cứu trợ chữa bệnh miễn phí, rồi cấp cứu đến mai táng không đồng, mà riêng ông Đoàn Ngọc Hải đã hiến tặng nhóm này gần 100 quan tài. Người dân giúp nhau bằng tiền tươi thóc thật, ngay và luôn, chứ không mấy hy vọng chờ đợi sự hứa hẹn, xem xét, phê duyệt của chính quyền. Về phía chính quyền, từ thời phong kiến, thực dân đến nay Việt Nam chưa bao giờ có một chính quyền lo an sinh xã hội tốt cho dân. Người dân vẫn tự cứu mình, cứu nhau là chính. Dịch bùng phát từ tháng 6 mà ngày 17 tháng 8, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mới kiến nghị chính phủ hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo, giúp hơn 4,7 triệu người khó khăn do ảnh hưởng của Covid. Dành dàng như vậy thì biết bao nhiêu người chết đói nếu không có dân cứu giúp nhau. ỉ vào sức dân nên chính quyền càng quan liêu, không quan tâm xây dựng một hệ thống an sinh xã hội tân tiến mà chỉ nghĩ mẹo moi sức dân Đại dịch xảy ra, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, người lao động mất việc, bao nhiêu gia đình khốn khó. Các nước trên thế giới đều chi ngân sách ra hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trợ cấp cho dân, mua vaccine về tiêm miễn phí cho dân. Thì ngược lại chính phủ Việt Nam với thói quen tư duy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, lại phát động các doanh nghiệp và người dân thi đua góp tiền vào quỹ vaccine quốc gia, thu được chừng khoảng 10.000 tỷ, Số tiền không phải là nhiều, nhưng có điều nó đi ngược với tư duy, cách làm của thế giới. Cũng theo thói quen đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cứ phát động, tuyên dương, tuyên truyền, lấy sức dân lo cho dân, còn bản thân chính quyền, nhất là ở cơ sở thì quan liêu, hời hợt, có nhiều hành vi ứng xử mất lòng dân. Qua đại dịch lần này, người dân đã thấy rõ các lãnh đạo tứ trụ luôn tuyên bố những điều hay, đẹp nhất thế giới, không để người dân nào tụt lại phía sau, không để người dân nào đói ăn thiếu mặc, nhưng chính quyền cơ sở thì lại hành xử như không nghe thấy gì. Tóm lại, người dân chỉ biết cứu giúp nhau là rất tốt nhưng chưa đủ, dân phải biết đòi hỏi chính quyền có trách nhiệm chính trong cứu nạn, đảm bảo an sinh xã hội. Chính quyền phải thay đổi tư duy, nhận rõ trách nhiệm, xây dựng bộ máy, sàng lọc con người để hệ thống an sinh xã hội vận hành thông suốt từ trên xuống dưới, rộng khắp, đáp ứng mong đợi thiết thực của người dân chứ không thể cứ lặp lại mãi tình trạng như hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Không có dân cứu nhau thì sẽ ra sao? Từ thời báo chấm đi, Bắc lên Cộng hòa Liên bang Đức. Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở các bản tin sau.